Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã đến với kênh Thông tin Chơi Quan. Và ngày hôm nay thì mình xin trích một nguồn tin chính thống ở trang fanpage Công đoàn Chơi Quan Vina nhé. Thì à, bài đăng này của anh à, Nguyễn Nam. Đó, mọi người xem có thể thấy đó. Thì trong cái bài viết của anh ấy thì đăng một cái hình của thông báo thì mình sẽ đọc cái thông báo này và mình phân tích cho mọi người nhé. Và mình xin đọc cái bài viết của anh luôn này, có mấy dòng thôi. Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022 nhé mọi người thông báo lên lương và thưởng Tết sẽ có trong 2 ngày tới. Thưởng Tết vẫn giữ nguyên mức 150% như mọi năm nhé cả nhà ơi. Xin chúc mừng toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty chúng ta. Đó, đấy là cái bài đăng của anh Nguyễn Nam nhé. Còn cái bức hình này là thông báo này. Mình sẽ đọc cái thông báo của công ty mới ra ngày 26 tháng 12 năm 2021 của ban giám đốc công ty tới toàn thể cán bộ công nhân viên công ty về lịch nghỉ Tết Dương lịch và lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 số 047 năm 2021 TB TBBCD. Thì mình bắt đầu đi vào thông báo nhé, mình đọc nguyên văn rồi thì mình tổng kết lại một số cái nội dung để cho mọi người à, có thể hiểu được nhé. Nó ngắn thôi, không có dài lắm đâu. Mọi người à, nếu mà thấy hay và ý nghĩa thì mình có thể à, like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Mình có động lực mình cống hiến những cái video tiếp theo cho tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình bắt đầu đi vào vấn đề thôi nào. Căn cứ theo quy định nghỉ lễ của luật lao động Việt Nam và kết quả cuộc họp thường niên của Ban Giám đốc với Ban chấp hành Công đoàn, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty về lịch nghỉ Tết Dương lịch và lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của công ty như sau. 1. Nghỉ Tết Dương lịch vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, thứ Bảy. 2. Nghỉ Tết Nguyên đán kể từ K1 ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021 đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022, cụ thể như sau. Thứ hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 Tết thì nghỉ Tết. Thứ ba, ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022, tức mùng 1 Tết, nghỉ Tết. Thứ tư, ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức là mùng 2 Tết thì nghỉ Tết. Thứ năm mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức là mùng 3 Tết thì nghỉ Tết. Thứ sáu ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, tức mùng 4 Tết thì nghỉ Tết. Đó. Và ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022, tức là thứ bảy và ngày mùng 5 Tết, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trở lại làm việc bình thường. Nghỉ hưởng nguyên lương những ngày như Tết Dương lịch một ngày là nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Tết âm lịch 5 ngày kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2022 là nghỉ Tết giữ nguyên lương nha mọi người chứ không có trích phép gì ở cái đây nhé mọi năm thì công ty ờ, còn trích phép nhưng năm nay thì có thể là do dịch mọi người nghỉ nhiều lắm rồi à, hàng cũng đang gấp nữa thì là công ty bố trí cho chúng ta à, nghỉ Tết rồi quay lại làm việc sớm hơn mọi năm ha. Người lao động có nhu cầu thực sự cần thiết nghỉ thì đăng ký nghỉ phép năm ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022 và phải được cấp quản lý phê duyệt tức là ngày à, mình làm đến ngày thứ sáu ngày thứ bảy đi làm thì ai muốn nghỉ nốt ngày thứ bảy là ngày phép năm đấy thì phải là xin phép quản lý nhá tại vì lịch nghỉ của mình ấy, chỉ nghỉ từ thứ à, hai đến thứ sáu thôi đó thì ai muốn nghỉ nốt ngày thứ bảy thì phải làm đơn xin nghỉ phép năm và phải được quản lý phê duyệt được chưa nào một số trường hợp đặc biệt cần sắp xếp lịch làm việc do nhu cầu sản xuất hoặc bảo trì bảo dưỡng quản lý thiết bị thì tham khảo ý kiến của phòng nhân sự và cần được phê duyệt của ban giám đốc công ty. Tổ chức kiểm tra an ninh trật tự và vệ sinh an toàn trong công ty trước và trong thời gian nghỉ Tết. Quản lý các khoa chủ động lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ công nhân viên khoa mình dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng, vị trí làm việc, máy móc, thiết bị, tắt các thiết bị điện, khóa cửa, xưởng và niêm phong trước khi nghỉ Tết. Bảo vệ các ca trực thường xuyên kiểm tra tình hình an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Toàn bộ các khu vực thuộc phạm vi công ty trong suốt thời gian nghỉ Tết. 3. Thưởng Tết Dương lịch năm 2022 100.000 đồng trên một người. Ngày chi là ngày 31 tháng 12 năm 2021, chuyển khoản ATM. Đối tượng nhận thưởng tất cả cán bộ công nhân viên vào công ty trước ngày 29 tháng 12 năm 2021 và còn làm việc đến ngày chi thưởng, không áp dụng với người lao động tự ý bỏ việc đang trong tình trạng gửi thư mời và tạm hoãn hợp đồng. Trên đây là thông tin về lịch nghỉ Tết của công ty. Mến chúc toàn thể cán bộ công nhân viên có kỳ nghỉ Tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Ban giám đốc công ty rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và nỗ lực làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên để công ty chúng ta đạt được những mục tiêu sản xuất trong năm mới 2022. Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đinh Sĩ Phúc, Tổng giám đốc công ty Nam Dung Đe. Thì trên đây là mình mới đọc một cái thông báo à, của ban giám đốc công ty về việc à, nghỉ Tết dương lịch và nghỉ Tết Nguyên đán. Thì mình xin tóm tắt lại à, một số cái nội dung chính nhé. Thì nó có ba cái nội dung chính thôi. Thứ nhất là nghỉ Tết dương lịch, thứ hai là lịch nghỉ Tết Nguyên đán và thứ ba là cái à, cái à, thưởng Tết dương lịch đó là ba cái đó đáng chú ý nhé thì nghỉ Tết dương lịch thì nghỉ vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 là ngày thứ bảy nghỉ duy nhất một ngày được hưởng nguyên lương nha mọi người thứ hai là nghỉ Tết Nguyên đán thì kể từ K1 ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022 tức là nghỉ từ nghỉ từ ngày 29 Tết cho đến hết ngày mùng 4 Tết nhé mùng 5 đi làm bình thường được chưa nào đấy thì những ngày tết này là nó không lên không có trừ phép năm nha mọi người nghỉ tết hưởng nguyên lương nhá không có tính gì phép năm ở đây cả và chúng ta nghỉ từ ngày thứ hai này cho đến ngày thứ sáu thì ai muốn nghỉ thêm ngày thứ bảy á thì mọi người phải làm đơn xin à, nghỉ nốt ngày mùng năm tết á thì phải làm đơn xin quản lý phê duyệt thì mới được nghỉ nốt ngày đó nhá còn nghỉ thứ sáu thứ bảy đi làm chủ nhật nghỉ tiếp á <laughs> kiểu như vậy đó được chưa nào và thưởng tết dương lịch của năm 2022 thì công ty thưởng 100.000 đồng trên một người và sẽ chuyển khoản vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đó và chỉ áp dụng cho những cán bộ công nhân viên vào công ty trước ngày 29 tháng 12 năm 2021 và còn làm việc đến thời điểm chi thưởng. Không áp dụng với những người mà tự ý bỏ việc mà đang trong thời gian gửi thư mời nhé, đang tạm hoãn hợp đồng lao động đấy. Được chưa nào? Và như cái thông báo của anh Nam anh Đăng này mình đọc này là anh nói là thưởng Tết thì vẫn giữ nguyên 150% như mọi năm đó và dự kiến là thông báo lên lương và thưởng Tết thì sẽ có trong hai ngày tới đó thì chắc là cuối tuần này sẽ có thôi đó. thì à, công văn nó chỉ ngắn gọn như vậy thôi thì có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhá mình nghèo lắm chỉ có tiền để xây nhà đâu thì à, mình xin phép là dừng video ở đây chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công nếu mà thấy hay ý nghĩa thì hãy à, like subscribe đăng ký kênh để lại bình luận cho mình góp ý cho mình để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé xin cảm ơn tất cả mọi người mình xin phép dừng video ở đây